Các con hãy đọc cho cô ví dụ đầu tiên nào. Bài tập 1. Hai kho chứa 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 18 tấn thì số thóc buộc ở hai kho bằng nhau. Tìm số thóc ban đầu của kho A. Lắng nghe lại một lần nữa nào. Hai kho chứa 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 18 tấn thì số thóc ở hai kho bằng nhau. Tìm số thóc ban đầu của kho A. Với bài này, chúng mình sẽ có hai cách giải. Và cách giải của chúng mình sẽ như thế nào? Cô trò mình cùng phân tích. Xem bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình đi tìm gì. Cô mời ta cùng phân tích qua phần tóm tắt nào. Bài toán cho chúng mình biết điều gì? Bài toán cho biết tổng của hai kho thóc. Đó là kho A lúc đầu và kho B lúc đầu. Tổng của chúng có 250 tấn thóc. Bây giờ người ta còn cho biết gì nữa? Người ta cho biết là kho A sẽ chuyển 18 tấn thóc. Đây là số tấn thóc mà kho A sẽ chuyển sang kho B. Và các con sẽ thấy bài toán yêu cầu hỏi điều gì? Hỏi họ tìm số thóc kho ban đầu của kho A. Đây chính là câu hỏi mà cô trò chúng mình cần phải đi tìm. Vậy bài toán này sẽ có dạng tổng biết rồi, nhưng hiệu nó ẩn. Và ẩn ở đâu? Chính là phần hiệu này mà cô trò chúng mình cần phải đi tìm. Với các bạn thấy là khi mà cô chuyển 18 tấn thóc từ kho A xuống kho B thì lúc này số thóc của hai kho sẽ có sự thay đổi như sau. Các con sẽ thấy sau khi chuyển được 18 tấn thóc từ kho A sang kho B thì số thóc lúc này của hai kho bằng nhau và tổng số thóc của hai kho hoàn toàn không thay đổi.